Hello everyone, hôm nay Lily trở lại làm một cái video haul về những sản phẩm make up mà Lily mua được từ cái event sale 20% off của VIP Rouge this year Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem những cái ống lipstick mà Lily mua được nhé um, Sau đầu tiên thì Lily mua một ống Too Faced Melted Matte Lipstick trong màu Cool Girl Mình chưa hề nghe ai nói về cái liquid lipstick của Too Faced Nhưng mà khi mà Lily hỏi những cái chị làm việc trong Sephora Thì họ recommend hãng Too Faced Bởi vì họ nói là cái chất son nó rất là mịn và rất là êm trên môi Không hề bị khô tí nào Có một cái màu khác Lily muốn mua nhưng mà đi bất cứ chỗ nào cũng đều sold out Thậm chí trên website cũng sold out Đó là một cái màu Drop Dead Red là một màu đỏ rất rất là đậm và rất là đẹp cho mùa đông nhưng mà không có thành ra mình đã mua màu này là màu cool girl tôi rất là thích tên của son ví dụ như khi son này mà có tên nó hay hay là mình <laughs> sẽ phải mua và nếu packaging nó đẹp thì mình cũng muốn mua cool girl là một cái màu rất rất là nude lily đang đánh trên môi đây um, khi mà mình mới thử thì mình có cảm giác là nó quá là nhạt so với da của mình nhưng mà đánh một hồi thì lại thấy là ô cái màu này cũng rất là lạ bởi vì nên cái tên Cougar rất là hay thì son thì rất là tuyệt vời nó không hề khô một tí nào và bám được trên môi cũng khá là lâu Lily đã dùng cái son này và đi ăn đồ á thì nó vẫn bám sau khi mà ăn uống nước và everything So, ống son này rất rất là tuyệt vời và màu này cũng rất là lạ Nếu như mà bạn nào đang muốn kiếm một màu nude cho da mà hơi ngâm giống như Lily thì có thể thử cái màu son này cái ống son tiếp theo mà mình mua được là một cái Lucas Lipstick khá là nổi tiếng trong cái thị trường ngày hôm nay đó là Anastasia Beverly Hills Lucas Lipstick um, Lily mua màu ash tin và cái màu này thì cũng rất rất rất là đẹp nó là một màu sậm hơn cái màu này một tí xíu và hơi nhã nâu màu này Lily đánh đi ra ngoài đường được rất là nhiều người hỏi là bạn đang đánh son gì mà đẹp quá vậy thậm chí Lily vào trong Sephora và đi tiệm MAC Cosmetics cũng có người hỏi Thành ra là mình rất rất là vui và một action này đi được với rất là nhiều kiểu make up và áo à, cũng nói chung những cái màu son mà đi mua ngày hôm nay khá là trung tính và đều có thể phối được rất nhiều make up look khác Nói về chất son của Anastasia thì nếu bạn đã thử qua rồi thì đã biết là nó cũng khá là tuyệt vời um, Không khô lắm và độ bám thì cũng khá là cao à, mình chưa có dùng son này để ăn nhưng mà khi mà mình chùi son xuống á thì nó bám rất là chặt cho nên chặt <laughs> nó bám dữ lắm thành ra khi mình chùi á thì nó khó hơn là những cái son khác thì mình nghĩ là cái độ bám nó cao nếu mà ăn chắc cũng ok ống son tiếp theo mà Ly mua được đó là của Kat Von D và cái ống son này thì quá rất là tuyệt vời trong cái thị trường lưỡi cựu lipstick um, cái ống son này á cái tên của nó là Everlasting Local Lipstick và mình nghĩ là cái tên này rất là phù hợp với nó bởi vì cái chất son này nó mềm trên môi kinh khủng luôn lên lên chưa giờ đánh một cái local lipstick nào mà nó mướt trên môi đến độ mình không hề có cảm giác là mình đang đánh son luôn kiểu như là quên mất luôn à, màu lên rất là tuyệt vời màu này là màu Lolita 2 um, bởi vì màu lila thì rất rất là thịnh trong cái dòng carbon đi nhưng mà màu đó mình đã lên thấy hơi hơi nude một tí thành ra đây thử màu này và mình rất là thích màu này thì nó hơi nghiêng và ca một tí giống giống như màu áo của mình nè rất rất là đẹp cho mùa thu luôn mình cực kỳ thích cái ống son này mà ống son này chỉ có 24 đồng ca thì phải thì nếu mà tiền Mỹ nó còn rẻ hơn nữa mà cái kiểu dáng của nó cũng khác với những cái ống son với của lipstick khác thành ra mình rất là thích nhìn và là biết ngay đồ của Kat Von D so I recommend this very very much um, so next is a palette và Lily sắm được một cái palette của Hourglass có packaging rất là đẹp ở ngoài là marble uh, à, mình không biết cái từ marble tiếng việt là nói như thế nào nếu bạn nào biết thì comment cho mình biết um, packaging quá là đẹp thành ra mình phải thử và lúc đi thử cái phấn của eyeglass trong tiệm á, thì da mình nó like sparkling Thì có đánh trên mặt ngày hôm nay nè không biết các bạn có thấy gì khác biệt không nhưng mà nếu mà mình đứng ở dưới nắng á thì nó lấp lánh trên từng cm luôn mình thề á nó đẹp kinh khủng nhưng mà nếu mà nói về độ che phủ thì mình nghĩ cái phấn này không phải là phấn để che phủ nó là một cái phấn um, kiểu như là đánh lên cho da mình nó lung linh thôi còn độ che phủ thì không có một tí nào luôn trong này có một cái gu rất là bự um, cái màu này là màu phấn phủ nè um, cái này nó kêu là bronzer nhưng mà mình thấy nó cũng <laughs> rất là sheer đánh lên da chẳng thấy gì đâu nhưng mà mình coi trong cái video tutorial thì họ dùng cái này để đánh lên cái phần T-zone để cho nó reflect với lại ánh nắng mặt trời này nọ rồi hai cái màu này là blush hai cái màu này thì khá là lọt nhưng mà Lily lại rất là thích bởi vì đánh với bất cần cái makeup bất nào cũng hợp hết bởi vì nó quá là sheer thì nhìn giống như là da mình nó ẩn hồng thôi và mình rất là thích còn cái highlighter thì um, not that great tại vì Lily có cái bản um, của Becca thành ra bây giờ không có cái highlighter nào mà qua nổi uh, hai lượt của Becca hết nhưng mà nhìn chung thì cái bản này cũng khá là đẹp giá của cái bản này thì không được đẹp tí nào hết nhưng mà vì <laughs> lúc Lily mua á không có coi giá xong rồi lúc tính tiền á là 95 đồng cái bản này mình cũng hơi choáng nhưng mà Vâng. I don't know, nói chung là đánh thì rất là đẹp mà mình chưa được thử Argos bây giờ Một cái hộp phấn nhỏ của Argos là đã năm mươi mấy đồng rồi Thành ra mình thấy cái bản này cũng không đến nổi tệ Và mình cũng không biết là mình thích cái bản này đến độ nào trong 1 đến 10 thì không biết là mình thích cỡ nào Maybe like a 7 <laughs> Mà thôi nói chung nó đẹp quá thành ra mình mình muốn giữ <laughs> tiếp theo là một bản mắt mà Lily phải nói là có thể là một trong những bản mắt mà mình thích nhất nhất nhất từ trước đến giờ Modern Renaissance của Anastasia Beverly Hills um, cái bản mắt này màu quá ư là đẹp luôn á màu phải nói là quá ưu là tuyệt vời không có một cái màu nào mà Lily không thích tại vì rất là nhiều bản mắt mình mua mình thích nhưng mà có phải ít nhất là ba bốn màu Lily nghĩ chắc sẽ không bao giờ đụng tới luôn á nhưng mà bạn mắt này á hả mình nghĩ là có thể mình sẽ đánh cái bạn mắt này cả đời cũng được thôi bởi vì nó có tất cả những cái màu mà bạn cần những màu trung tính nè những cái màu burgundy đã đánh mùa thu rất là đẹp cả màu nhũ và oh my god cái bạn mắt này nó quá là tuyệt vời luôn mà cái chất phấn của cái này á nó cực kỳ pigmented luôn chỉ cần độ vô chút xíu thôi là nó lên cực kỳ đậm và nó bám trên mắt rất là lâu luôn không hề đánh vô hồi nãy giờ thì Lily không xài eye primer nhưng mà những người mà có dầu ở trên cái mí mắt á, thì họ thì họ cần primer tại vì nếu không là nó sẽ bị xê dịch trong ngày á đặc biệt là nếu ở Việt Nam thì có thể để ra mồ hôi nhưng mà mình nghĩ là cái bản này á đánh ở Việt Nam cũng được nữa đó coi video của Video V trên YouTube á uh, bạn đó đánh cái vạn mắt này liên tục và mình thấy màu quá là đẹp thành ra mình phải sắm mà lúc Lily muốn mua thì nó sold out like, lâu ơi là lâu luôn á xong rồi mình vui quá trời là nó đã restock và cái bản mắt này quá là tuyệt vời mình không biết nói gì hơn nãy giờ cứ lòng vòng nói một câu quá là tuyệt vời quá là tuyệt vời mình có đánh cái màu dù mình có dùng cái bảng màu này trên mắt của mình ngày hôm nay và có tutorial coming up real soon So nếu bạn nào chưa subscribe channel của mình thì nhớ subscribe để coi cái tutorial này nha Cái bảng này thì quá là tuyệt vời Nhưng có một điều mình không thích đó là cái packaging ở ngoài nó bằng velvet Cho nên là nó bám bụi rất là dễ, rất là mau dơ Nếu mà bạn không có điều kiện thì sắm một cái này là có thể dùng được rất rất, rất là lâu dài Mặc dù là nếu mà tính là tiền Việt thì có thể cái bạn mắt này hơi đắt tiền một tí nhưng mà mình thề với các bạn là bạn mắt này quá là tuyệt vời Ok, bây giờ cái camera của mình nó đang flashing so I gotta go quick um, Cái item cuối cùng mình đi mua được đó là Ultra Repair Cream của Ultra Repair Cream của First Aid Beauty và nó có hai cái hũ này tổng giá trị là 30 đồng nhưng mà nó sale còn 25 và Lily mua chỉ có 20 đồng thôi bởi vì sale 20 phần trăm off cái kem này thì mình không biết mình đã nói cho các bạn biết chưa nhưng mà da của Lily cực kỳ khô mùa hè nó cũng khô mùa đông thì nó cũng khô dữ dần nữa thành ra là cái kem này là cái kem duy nhất mà có thể giúp da mình nó giữ được độ ẩm và kem này có thể dùng được trên tay và you know all over body so it's great và nó còn có cái hũ này có mùi vanilla citron mùi chanh rồi nữa nên mình rất rất là excited to thử bởi vì cái này thì nó không có mùi gì hết và cái chất kem này thì rất là dày nhưng mà khi mà bạn tán trên da thì nó thấm vào da cực kỳ nhanh luôn thành ra là mình rất rất rất là thích à, tất cả những cái thứ mà Lily mua được ở Sephora thì nếu bạn nào chưa subscribe cho channel của mình thì nhớ subscribe các bạn có thể xem những video trước của mình nhớ subscribe cho vlog channel của Lily bởi vì Lily đang cố gắng upload bên đó đều hơn So thank you so much for watching Và Lily sẽ gặp lại các bạn trong video lần tới nha Bye